Nguyên nhân tắt lửa thì chỉ có do gió thổi mạnh thì bếp nó mới tắt. Trường hợp nước trào ra rất là ít xảy ra. Bếp thì nó đã khóa ra kèm theo cái tiếng à, Ủa này nó có báo có báo tiếng bếp. Hoặc là có một số bếp thì nó chỉ có báo cái tiếng à, đóng rò le thôi. Chứ nó không có báo tiếng bếp lên. mở nó ở đây có nữa. Đầu. Còn dưới đây dạ đây này bếp đã khóa đây què này thì các bạn không nhìn thấy ngọn lửa đâu để lên đây bếp đã khóa ra sau cái chế độ là gió thổi tắt lửa công tắc ở vị trí mở nè tiếp theo tính năng thứ hai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 nếu mà các bạn sử dụng những loại nồi mỏng á nhiệt độ nó dễ tản thì dây bếp nó sẽ không khóa cho dù ở đáy nồi nó có dao động ở cái đáy nồi mà nó chỉ dao động ở 200 200 rưỡi thôi bếp nó sẽ không khóa như ở bếp nướng thì nó là nướng hai tầng lửa đây cần điều chỉnh của bếp nướng và hẹn giờ nướng thì ở bếp nướng á, nhà sản xuất họ chỉ cho ta phép ta chỉnh cái ngọn lửa từ mức 10 về 8 thôi chứ không giống như ở trên bếp nấu này có thể nhỏ nhất được nè là vì ở cái bề mặt lửa này nè nó rộng cháy rộng nên họ chỉ cho phép ta chỉnh cái về hai phần để duy trì được cái ngọn lửa thời gian vào mặc định của nó là 9 phút ta có thể tăng tối đa lên được 15 phút bây giờ tôi cũng sẽ chọn một phút để thử bếp nướng thợ chưa gắn dây của bếp nướng vào thì à, sau khi tiếp xong thì tôi sẽ gắn lại cái dây của bếp nướng này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 nhanh liên tục pin đầy khi nào mà pin nhiệt đánh lửa yếu là pin nó đã yếu rồi đó chậm là pin yếu thì các bạn nên cắm sạc vô còn ở bếp bên phải của tôi thì nó sẽ có thêm tính năng là nấu nước nè tiếp theo là chế độ nấu cơm ở trên là nấu cháo thì ở tính năng nấu cơm và nấu cháo này khi các bạn mở bếp lên thì các bạn phải chọn nhanh nếu các bạn để lâu rồi mới chọn thì nó sẽ nhớ ở một vị trí là nấu cơm khi ta bắt đầu vào muốn thay đổi nữa không được đây nó đã nhớ ở vị trí nấu cháo nè tôi chọn không được nữa phải tắt bếp rồi mở lại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 và nướng thì sẽ được mọi thứ nhưng các bạn sẽ cắt mỏng ra vì cái độ hở dự bị nướng nè với mặt trên của bếp nó chỉ khoảng 5 phân thôi nên các bạn phải cắt mỏng ra và khi nướng thì các bạn chỉ việc sắc đồ nướng mình nêm nếm lại và bật bếp lên là nướng thôi không như cách nướng truyền thống khi nướng ta phải đốt lửa than và trong khi nướng là lại có khói bụi rất là bất tiện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 vì à, vẫn có pin sử dụng à, để à, bếp đã nước sôi nè thì nó sẽ báo hiệu một cái tiếng bếp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 còn ở bếp bên ờ, trái của tôi thì nó sẽ có thêm những cái tính năng là chọn được cái nhiệt độ chiên tùy vào loại thực phẩm chiên ta có thể chọn nhiệt độ chiên thích hợp từ 160 độ cho tới 200 độ nhiệt độ bắt đầu vào là 180 độ nè đây là cái nhiệt độ khuyến cáo được sử dụng vì ờ, dầu ăn mà được chiên đi chiên lại nhiều lần á, thì nó sẽ tạo ra quá 200 độ á, nó sẽ tạo ra một cái hợp chất gây ung thư thì ờ, nhiều năm về trước á, thì những nhà nghiên cứu á, ở nhật khoa đã nghiên cứu ra được cái vấn đề này nên họ đã áp đặt vào bên trong bếp tiếp theo là cái chế độ rang xào đồ khô các bạn sẽ đè giữ lúc này 3 giây để nó sáng đèn lên đây sáng đèn khi sáng đèn nó sẽ phát ra một cái tiếng bếp thì thay vì ở điều kiện hoạt động bình thường á que cảm biến này nó chỉ chịu nhiệt độ là hai trăm rưỡi bếp nó sẽ khóa ga thì khi mà ta chọn vào chế độ rang xào đồ khô này á, nó sẽ tăng lên 300 độ giúp cho ta rang xào được những món có nhiệt độ cao kéo dài được thời gian lâu tắt lửa hơn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 nó, thấy nhiều lắm mà nó không biết ở đâu rồi. Đó, tay rồi thấy nhiều quá mà nó không biết ở đâu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 đây tôi sẽ mở cho nó cháy ở bếp bên ờ, trái này để ờ, thử cái ổ cắm hiện giờ còn bếp bên phải này nó đã khóa nè công tắc ở vị trí mở thì khi hết thời gian trên ổ cắm hiện giờ này á thì chỉ sau 1 đến 2 giây thôi bếp nó sẽ tự động tắt lửa và khóa ra lại